sống ở trên đời tất cả là phù du mỗi thâm tình cùng nhau xua đi mọi khốn khó sống đời lạc quan yêu thương và gắn bó sống thật lòng mình nghĩa tình chẳng đôi thay kết giao chân tình để còn gặp lại nhau đời người là bao hãy cùng nhau chia sẻ thói đời chẳng qua ba hoa và dối trá cũng chẳng được gì khiến lòng thêm sâu bi sống đừng khinh khi hay ganh ghét so bì mọi người trông thấy ta từ từ ai cũng xa đừng gieo cay đắng cho thế gian sâu hãy vui sống trang hòa sẽ thấy đời đẹp hơn sống buông không buồn thói đời là vậy thôi những lời thi phí ta đừng mang đến nó đời là phù du nghĩa tình là mãi mãi sống trước sau như một tình bạn luôn có sống ở trên đời tất cả là phù du mỗi thâm tình cùng nhau xua đi mọi khốn khó sống đời lạc quan yêu thương và gắn bó sống thật lòng mình nghĩa tình chẳng đổi thay kết giao chân tình để còn gặp lại nhau đời người là bao hãy cùng nhau chia sẻ thói đời chẳng qua ba hoa và dối trá cũng chẳng được gì khiến lòng thêm sâu bi sống đừng khinh khi hay ganh ghét so bì mọi người trông thấy ta từ từ ai cũng xa đừng gieo cay đắng cho thế gian sâu hãy vui sống chan hòa sẽ thấy đời đẹp hơn sống buông không buồn thói đời là vậy thôi những lời thi phí ta đừng mang đến nó đời là phù du nghĩa tình là mãi mãi sống trước sau như một tình bạn luôn có nhau đời là phù du nghĩa tình là mãi mãi sống trước sau như một nghĩa tình là mãi mãi sống trước sau như một tình bạn luôn có nhau